Đình Hòa Bolero xin kính chào các bạn, mong các bạn luôn ủng hộ cho Hòa bằng cách like và đờ cây chia sẻ nha.